Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hai mặt tiền Trần Anh Tông, diện tích 99,49m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô, kết cấu. Một trệt hai lầu một áp mái, 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 700m, gần chợ, trường học, an ninh cao, dân cư trí thức, giá 10,5 tỷ đồng. Nhà đảo Duy từ phường 4, diện tích 107m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô, kết cấu. Một trệt hai lầu một áp mái, hai phòng khách, 7 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, một sân phơi, gần chợ, trường học, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, giá 9,3 tỷ đồng. Đất khe xanh phường 10, diện tích 236m2, 7 x 35m, mua đất tặng nhà, sổ chung, có thể tách khi mua, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô, kết cấu, hai hầm một trệt một lầu, 14 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, sân vườn phía sau, cạnh trường chính trị tỉnh, cách bệnh viện Hoàn Mỹ 2 km, giá 9 tỷ đồng. Hai lô đất Cao Thắng phường 7, diện tích 60m2, 5 x 12m, sổ nông nghiệp phân quyền, mua bán sang tên công chứng, hướng Tây Nam, đường ô tô. Gần chợ số 4, chợ số 6, trường học, bệnh viện, đầy đủ các tiện ích khác, giá 1,1 tỷ đồng mỗi lô.